ほらクリックリリックトラックメーカーおしゃれな口だファッションセンター両手を掲げてラップ変だジャージにワイシャツ大変だ Now.gg sạc play gạt 2e gin sạc 2 2147 sạc play play gạt nối together. vô được rồi nè Ừ mày vô được rồi nhưng mà tá vô được đâu. nhưng mà nó bắt điều khiển bằng con chuột à À rồi ok. Tá vô được. Ừ, bắt bắt được được khi bạn bạn chuột con. mà. Ấn ờ, A cái gì, ấn ấn mấy cái nút phím di chuyển bình thường được đó, nhưng mà xoay màn hình là xoay chuột. Không, không được, của em không được. á mày ấn vô cái ờ, góc trên cùng bên phải nó có một cái ờ, cái hình ờ, game á. Thấy không? Em ấn vô đó xong bật cái giả lập lên. Em thấy ba ok. ba cái loa không? Xong bên cạnh ba loa đó là sẽ có một cái cái hình cái máy chơi game á. Đấy tao vẫn được miễn phí để đi về Việt Nam mùa nẻ luôn. Trò Tao chơi miễn phí sáu đến bảy lần rồi đó. Hồi đầu thì nó luôn luôn miễn phí nhưng mà xong tưởng mấy lần sau là mình phải sẽ phải tốn kim cương để mình quay về về năm một nhưng không. Phật ghi đó giờ luôn. À, thì cao á. Ê, đi Ủa phải mắc gì bay máy bay lâu vậy? Thả à, nó xuống coi. Nope. Nó bắt con tao nó bay bao giờ đấy trời. Nó nhầm nhầm nhầm trên trời nó giờ trời ơi. Em mà từ khoan. Cái gì mày biết gì không? Cái link của người ta là chấm .gg. Mày qua xài cốc cốc. Mày đang xài cốc cốc đúng không? Ờ. Người ta chấm GG là Google đó má. Qua cốc cốc alo Hai thằng khác nhau alo Nói không cho dùng là đúng rồi Vừa lòng tao lắm Quay đi chị Đây đang quay Rồi vào đây Quay vòng tròn Để em đồ mua cái này Gì Mua cái chảy chưa có bộ mới ok chết cậu an nó đứng hỏi tội đây đây đây gì lên ghế ngồi đi chị cho cho em rồi. di chuyển được chị lùn tới nỗi mà không thấy em à tại sao có thể nhờ thành học xuống dưới cây thế đó chào mọi người trở lại với kênh của ngôi sao nhỏ thì mình là Akumi đây à, thì À, đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã click video này. Xem đến đây đừng quên like video giúp mình có động lực nho nhỏ để tiếp tục làm YouTube nha. Share video để có thêm nhiều người biết đến mình nè. Tiếp theo subscribe kênh YouTube của mình và lắc cái chuông bên cạnh để thông báo sẽ là người đầu tiên được xem video mới nhé. Đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ nè. Và việc cuối cùng là hãy comment những tưởng hay giúp mình có những video chất lượng hơn nhé. Thì ok mọi người. À, nay chúng ta sẽ quay trở lại với Play Together. Ừ và ở ờ, sao ta ở bên cửa hàng nó có một cái gói gọi là trường hợp này nè ừ mặc dù còn có mười mấy giờ nữa là nó hết sự kiện rồi nhưng mà bây giờ mình mới mua được các mọi người thì ok bây giờ mình sẽ nhận nó nha cô dạy đây chúng ta có một cái mũ một cái áo quần ừ đồng phục một cái giày cái ba lô siêu to khổng lồ luôn đây đặc biệt là cái xe nha mọi người yes ok ta sẽ thay qua đồ ha ừ xí thế Ê, cái nón đội vô kiểu cái tóc nó chụp vô trong kỳ kỳ thế ta gọi dùng nó cái tóc nó chụp vô Tada! Chúng ta có một bộ đồ ờ, rất chi là xịn sò. Hả? à, cái tóc đâu chụp vô đâu Không, nó bị chụp vô á. Tụi cái mũ nó bị không chụp cái tóc vô. không vậy không vậy không vậy Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái xe nha. Từ từ. Ờ, khoan từ từ chị đây. không bị không Tada! chu cha trong bảo máu <laughs> cái cái cái cái cái xe đẩy trông nó to hơn cái cái nhỏ ừ. khoan chị chị vẫn Hả? sủi tóc mà thì cái tóc tôi nó vẫn vẫn xè ra nhưng mà kiểu nó nó bị hơi bị chụp vô phía trên đó hiểu không à ê hả ủa sao sao gọi trường học trên trang web có 7 ngàn vậy trời chó bảy đô á em à, trời vậy em à, trời một đô hai mấy ngàn tiền gì các em ăn được Ồ, trời trong cái xe dưới cho mấy con mày đã chị anh cái cái cái dáng này nó đứng người gì đấy vậy này con này có để cho á ô nào rồi ghép vào cái uh... Thôi đơ, sao gọi cái quần ngắn lại cái quần dài mỉa rồi oh. Xí đâu, xí đâu Hello. Anh vậy. Ok. Thôi nè. Cái gì? Ok. Rồi. Ừ, nói chung là nó vậy thôi đó. Công an tới hỏi tội kìa. Cái gì vậy? <laughs> nó phải hai à cùng đi. Rồi nó có tiêu cho mày không vậy? không à. à. nó nó tìm cho tao à ờ, nó tìm cho tao xong cái nó đi gỡ luôn ở ma chưa đó à, đẹp một tim mà kiểu người ta vô mày hiểu cảm giác rồi xong nghỉ là khỏe đi ngủ à. à, hên quá à. hên quá à. à, cô lại cho an toàn my god luôn <gasps> ta chưa thắng được cái giò này trên web bao giờ my god tụi thì thắng chị nằm mơ đi hãy nằm mơ đi không thắng được đâu không thắng đâu a à, cô không thắng được <laughs> không biết ngay ờ. ngủ khỏe mệt quá anh à. rất là vui vẻ thôi đi về mệt quá ừ, em á kiểu từ lúc tao mua cái bộ này quá trời người bắp lai nè không đi vòng vòng đi vòng vòng mà uống người bắp like Oh my god luôn. Nó thấy giàu nên nó like. Ừ. Ở mê chưa? Cái này chính là gọi người ta gọi là gì sức mạnh của đồng tiền đấy. <coughs> Thầy cha. Đây mọi người hãy nhìn chiêm ngưỡng bộ đồ xinh đẹp này đi. Nào. sẽ bộ lại khen mình cái đi mọi người á không? Tống xí. Ôi ờ, vô duyên Nói chuyện cả ờ, Ôi phí thật là Ra vô chánh giữa nè Đấy thấy chưa Được tim đó kìa Oh my god Thì cao quá Nhỏ nào đây Hay cô đẹp trai thế nào vậy Bạn em á Đâu Giàu vậy Là xấu xí để xe đi Ủa xe hai chỗ tao lên mà niềm tin nã rồi Chắc là nó chạy em đây à Thôi nó lừa mày bán sang Trung Quốc đấy Thế rồi Nó lừa mày bán sang Trung Quốc đấy <laughs> nhân vật là con da đen <laughs> Từ từ ủa Xong đứng gót mặt lên được nè Order Thì ok mọi người video của mình cũng gọi là có nhiêu đây thôi ờ cứ cho mà không có gì ờ. view gì hết trơn có được mỗi cái à, bộ đồ cũng khá là ok ừ có cái bộ kia màu vàng nhạt hơn nó kiểu nó hợp với con nhân vật mình hơn nhưng mà nó, nó cái hình mình không có thích lắm ừ chứ còn để mà nói mà nhân cái gì thành viên bên đây thì mình không biết ai hết trơn nha nên là ok video của mình đây là kết thúc rồi hẹn mọi người trong những video lần sau và đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star TV mọi người có làm cái trò đó mới dám đi Dạy dạ, cháu đi chơi chơi Sao? Dí không? Sao? Dạ, dạ. Đeo biểu cảm coi À ờ, chồng biết chưa Oh my god luôn Xấu xí thế mà đòi chơi với ta sao Wow Cái đền là xấu hơn thế nào